làm thế nào để có thể giao tiếp một cách cuốn hút mọi người ngay cả khi anh chị là những người ăn nói thiếu muối nhạt nhẽo và kém duyên rồi tại sao chúng ta cần phải giao tiếp một cách cuốn hút mà các anh chị khi mà chúng ta giao tiếp một cách cuốn hút á Kim tin chắc rằng nó sẽ giúp cho anh chị phát triển sự nghiệp có rất nhiều anh chị tài năng siêng năng nhưng lại không biết cách giao tiếp để cho khách hàng thấy được cái tài năng của mình hoặc là làm cho sếp không thể nào biết được mình giỏi như thế nào bởi vì mình chỉ có tập trung làm thôi mình không giao tiếp với mọi người không giao tiếp với đồng nghiệp không trình bày báo cáo với sếp không bán hàng cho khách hàng thì cái sự nghiệp của chúng ta sẽ bị khừng lại bởi vì chỉ với một cái điểm yếu là chúng ta không biết cách giao tiếp làm sao hiệu quả và thu hút người khác nên cái này nó lại làm cho chúng ta bị hạn chế trong vấn đề về sự nghiệp cái thứ hai khi mà các anh chị làm sao giao tiếp một cách thu hút Kim tin chắc rằng chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội đến trong cuộc đời của chúng ta Kim chắc chắn về điều đó luôn Khi người ta thấy anh chị hiện diện trên TikTok, trên Youtube, trên Facebook Thì người ta sẽ rất ngưỡng mộ Tại sao người này lại nói chuyện một cách thu hút đến như vậy Và họ sẽ tìm anh chị Và làm sao mở lời Và mời anh chị tham gia vào một cái chương trình gì đó Mở cho anh chị một cái cơ hội và Kim đã thấy được điều này rất rõ ràng ở ngoài kia các tiktoker các youtuber những người streamer họ đang tận dụng được cái khả năng giao tiếp một cách thu hút và kiếm về hàng trăm triệu hàng tỷ đồng mỗi tháng do đó chúng ta cần phải hiện diện mình cần phải hiện diện mình nhiều hơn trên các kênh phát sóng thông qua việc gia tăng được cái năng lực giao tiếp của mình trình bày của mình rồi khi mà chúng ta có khả năng giao tiếp một cách thu hút thì cái mối quan hệ của chúng ta sẽ các sẽ phát triển lên muốn có những mối quan hệ chất lượng thì bản thân chúng ta phải có chất lượng các anh chị ạ à. khi chúng ta giao tiếp một cách hiệu quả thì con cái chúng ta sẽ giao tiếp một cách hiệu quả với con với đồng nghiệp với cấp dưới với vợ với chồng với sếp với khách hàng của chúng ta tất cả các mối quan hệ nó đang phụ thuộc vào khả năng giao tiếp trình bày của các anh chị có thu hút được người khác không có thuyết phục được người khác hay không bao nhiêu trong số anh chị thấy điều này là rất quan trọng giao tiếp cuốn hút rất quan trọng thì comment xuống bên dưới là rất quan trọng trọng đi ạ à. bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng cái khả năng giao tiếp cuốn hút nó rất quan trọng thì comment xuống bên dưới là quan trọng đi ạ à. rồi à, như nguyễn rất quan trọng anh đức phong nói là chỉnh lại màn hình anh kiên nhìn không đủ nhìn không đủ là sao à các anh chị các anh chị có thấy được uh, mọi thứ nó rõ ràng không ạ à? cái bức tranh lên kia sao anh phong cái bức tranh lên kia nó to quá không nhìn rõ chữ không nhìn thấy chữ à em chỉ nhìn thấy mỗi cái ờ, ông người ông quay ờ, giơ hai tay lên đây ờ, chứ Ồ vậy hả ừ. ok để thoát ra cái đó là bên em rõ nha bên em à. rõ là bên anh như thế nào á về hả mình thấy slide bình thường mà đúng không bên em nhìn rõ ạ ok rõ không anh chị à, anh Phong cứ theo dõi chương trình đi nha rồi sáng ngày mai 8 giờ sẽ update lên trên website cho mọi người xem lại nha chúng ta hãy học trực tiếp thì nó sẽ có năng lượng hơn có nhiệt huyết hơn nhưng nếu như không được thì ngày mai sẽ có video quay lại cho các anh chị các anh chị yên tâm nha rồi khi mà chúng ta giao tiếp một cách lôi cuốn hấp dẫn thì chúng ta sẽ được mọi người yêu quý mọi người rất là thích những người giao tiếp tốt những người mà giao tiếp một cách cuốn hút ok không các anh chị rồi Tại sao nữa các anh chị khi mà chúng ta có khả năng giao tiếp tốt đó, thì chúng ta sẽ bộc lộ được cái tài năng của mình những cái kiến thức chuyên môn của mình những cái kinh nghiệm của mình kiến thức của mình kỹ năng của mình chỉ có thể bộc lộ cho người ta thấy thông qua cái gì cái việc mà chúng ta giao tiếp tốt và kim tin chắc còn còn rất rất nhiều cái gọi là những cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải giao tiếp một cách hiệu quả và thu hút được người khác